Con mèo Con mèo Cat Chú mèo con, lông trắng tinh Mắt tròn xe và trông rất xinh Mèo, mèo con mèo nó rất ngoan bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt à con mèo nó rất ngoan suốt ngày em đùa chơi với mèo mèo hmm, hmm. Con chó con chó. Dog. Nhà em có con cún con, bộ lông trên mũi chiều bông. với hai con mắt đây đây, thích vui đùa cùng em. Nhà em có con cún con, nào xinh trên mũi hành hồng. Con vịt Con vịt Duck Một con vịt Con voi Con voi Elephant Con ếch Con ếch Frog Điền chu là chú ếch con có hai là hai mắt tròn Chú ngồi học bài một mình chú là chú ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà chú thuộc bài xong rồi chú